còn khi các bạn không sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng đó đi bếp sẽ trở về hoạt động bình thường có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây ở trên này thì shop sẽ tích hợp vào đây nếu các bạn gắn thì shop sẽ ờ, tích hợp vào cái ờ, nút 3 giây này thì các bạn sử dụng cũng như cái tính năng rang của nó đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên và khi mà không sử dụng thì bạn nhấn một lần nữa để nó tắt tính năng đó đi thì bếp nó cũng sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường ở đây là một số dòng bếp mà shop đã đưa ra một cái mức giá đây những cái mức giá và, và kèm theo cái à, mã số à, series của nó bạn nào mà đã chọn lựa chọn cho mình được một con bếp hình ưng ý và phù hợp với mức giá mà các bạn muốn mua thì mình có thể chụp lại vị trí ngay con đó chụp hình à, cái màn hình này ngay vị trí con đó và gửi kèm thêm cái mã số này cho chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo Viber hoặc là Facebook đều được để nhân viên chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ cho các bạn xem và hãy gửi cái hình chi tiết cho các bạn xem của con bếp đó đây ở vị trí số 1 này Rinnai mặt men chống xước giá 1 triệu 7 số 2 bếp này có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 ở vị trí số 3 này thì bếp này nó được sản xuất vào năm 2017 nhưng mà <coughs> nhưng mà giá của nó thì chỉ có một triệu rưỡi thôi là vì á, cái mặt trước này nó đã bị ố đây và phía trên này nó cũng có một vài chỗ cấn ờ, nên sếp sẽ đưa ra một cái giá thấp nhất để ờ, dễ cho các bạn ờ, lựa chọn thì bếp này shop cũng đã gắn cái công tắc rang vào rồi ở vị trí tiếp theo số 4 giá 2 triệu mặt men chống xước số 5 giá 1 triệu 6 đã được gắn công tắc rang bếp ở phía số số 4 này thì shop cũng sẽ gắn cái công tắc rang vào nè số 5 ờ, giá 1 triệu 6 mặt men chống xước cũng đã được gắn công tắc rang tiếp theo số 6 giá 1 triệu 8 mặt men chống xước hiệu Paloma bếp số 7 này thì có mặt sơn tĩnh điện nhưng mà bếp này thì là dòng bếp mà có chức năng thì nó sẽ có chức năng ở bếp bên ờ, trái là nấu nước nấu cơm nấu cháo còn bếp bên phải thì ờ, chế độ rang đánh nút 3 giây nè và nhiệt độ chiên ở bếp nướng thì nó sẽ có hẹn giờ nướng giá 2 triệu 2 bếp mặt sơn tĩnh điện mặt sơn tĩnh điện giá 2 triệu 2 có chức năng số 8 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư và bếp số 9 mặt men chống xước giá 2 triệu tiếp theo số 10 giá 2 triệu 3 mặt men chống xước số 11 cũng là bếp mặt men chống xước giá 2 triệu 2 số 12 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 tiếp theo thì sắp sẽ đến một số dòng à, bếp kính full chức năng số 13 bếp này được sản xuất vào năm 2015 có mặt kính cường lực viền bằng inox đây và có kiềng nắp khói đều là inox đầu chia lửa này là một cái loại đầu à, nhôm nguyên khối nè ừ. sử dụng rất là bền thì ờ, ở con bếp số 13 này á, thì nó sẽ có hai cái đồng hồ hiển thị hai đồng hồ hẹn giờ nè nhưng ta cùng hẹn giờ cùng lúc được hai bếp nấu cùng lúc hai bếp nấu nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và những cái đồ nướng đồ nướng như cái chế độ nướng ở phía đây nút màu vàng này nè các bạn nhấn vào một lần đầu tiên ở dưới nè là nướng ờ, bánh mì tiếp theo là nướng ờ, cá ở đây là giữ nóng và trên cùng là hẹn giờ thì cái thời gian hẹn giờ ở bên đây á, thì nó chỉ tối đa được 12 phút thôi còn cái thời gian mà hẹn giờ mặc định của nó á, sẽ được tối đa 15 phút đây là nút điều chỉnh cái ngọn lửa nướng và đây là cái chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm nướng uh, cá phi lê mực một nắng và cái chế độ lửa của nó đây lớn trung bình lửa nhỏ trung bình và lớn theo thứ tự từ dưới lên tiếp theo Osakaga đây là dòng bếp của Haman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 mặt kính cường lực thì những cái chức năng của nó cũng giống như những dòng chức ờ, bếp chức năng ờ, khác nhưng mà ở bếp nướng thì nó chỉ có hẹn ờ, nướng một tầng lửa thôi và cũng có hẹn giờ nướng nè ở vị trí số 16 giá 8 triệu thì bếp này bắt buộc phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp và nướng nó cũng có chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử nướng hai tầng lửa số 17 Paloma thì bếp này nó sẽ được hẹn giờ cho cả hai bếp nấu và hẹn giờ nướng nhưng mà nó chỉ sử dụng chung một cái màn hình hiển thị nó sử dụng chung một màn hình hiển thị thôi nhưng mà khi hẹn giờ thì ta chỉ có thể hẹn giờ được một bếp nấu và một bếp nướng cùng lúc thôi chứ không thể nào hẹn giờ được cả hai bếp nấu như bếp số 13 này ở bếp 13 này nó sử dụng riêng màn hình hiển thị nè thì ta có thể thử hẹn giờ được cả hai bếp cùng một lúc nhưng mà những dòng bếp khác thì nó chỉ có một bếp thôi một bếp nấu và một bếp nướng cùng một lúc tiếp theo bếp âm đây là dòng bếp âm có mặt kính cường lực tràn viền màu đen mặt kính màu đen thì nó cũng sẽ có những cái chức năng là nướng theo cái loại thực phẩm hẹn giờ nướng và nấu nước chế độ hâm nấu cực nhiệt độ chiên nấu cơm và hẹn nấu cho cả ba bếp ở vị trí số 18 đây là hàng trưng bày mặt men chống xước tiếp theo ở vị trí số 19 thì bếp này thì là bếp hàng dùng lướt đây hình thức nó vẫn còn đẹp giá 6 triệu rưỡi thôi số 20 cũng là hàng dùng lướt mặt men chống xước giá 8 triệu thì tiếp theo thì tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp từ thì đây là một số dòng à, bếp từ mà shop vẫn chưa vệ sinh bạn nào muốn vệ sinh thì mình sẽ à, yêu cầu shop vệ sinh và sẽ cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì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 thì bếp này sẽ có bảo hành và trước khi giao thì sẽ là một cái clip test bếp những cái tính năng của nó trước khi giao để cho các bạn xem thì để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay thì tôi sẽ trở lại với con bếp chính của đây để giao cho khách thì đây là nội thất của nó đây bếp này thì có cái nắp che đầu chia lửa này nè nó bằng inox nè nắp che đầu chia lửa nó bằng inox thì ta có thể sử dụng được thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt một số bếp mà nó sử dụng cái nắp sắt á thì nó sẽ à, một cái chân và nó rớt ra bếp mà sử dụng nắp sắt đây nó đã một chân rớt ra rồi nè đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh tụt vào bên trong cắn phá dây điện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 nhưng mà khi mà cúp điện á, thì à, bắt buộc ta phải có pin để sử dụng bếp thì à, shop cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin theo bếp về nè để sử dụng khi cúp điện thì các bạn có thể bỏ à, hai cái cục pin đại này trực tiếp vào bên trong cục pin này sử dụng cùng lúc song song không ảnh hưởng gì thì đối với dòng bếp ga Nhật á, ở cái que cảm biến này nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa có một số bếp thì nó cũng có cái nút 3 giây ở đây đây là cái chế độ rang nè thì nó cũng có thể tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên thêm nữa là 300 độ thôi nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện để khắc phục cái vấn đề đó thì shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho chúng ta có thể rang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 Còn lấy đồng của tụi đó, lấy đồng cục cái lấy đồng của ông đâu Đừng cái đó, cái đồ mình đó đây bếp bên trái tôi đã khóa ga sau cái chế độ là nước cạn nồi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 thì khi mà nhận được thông báo lỗi về bếp ấy, chỉ trong 3 tiếng đồng hồ thì shop sẽ đổi trả con bếp mới có giá trị tương đương cho quý khách ở thành phố Hồ Chí Minh này bạn nào có nhu cầu sử dụng gói bếp đó ở Hồ Chí Minh á, thì các bạn có thể liên hệ qua shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook để nhân viên có thể tư vấn và hỗ trợ thêm cho các bạn đây tới cũng đặt nó ra công tắc đang vị trí làm mở đây đây thì các bạn sử dụng cuồng 3V này thì các bạn có thể không cần phải sử dụng pin nữa nè thì à, pin thì chỉ phòng ngừa khi cúp điện thôi thì shop cũng sẽ tặng kèm thêm cho các bạn một cặp pin theo bếp về để sử dụng khi cúp điện đây bếp chỉ sử dụng à, nguồn 3V này bếp vẫn hoạt động bình thường